Ờ, cố gắng anh nhá. Khỏe nhá, vâng. vâng. Mình khỏe nhá. Vâng, vâng. Chúng vâng, vâng. được tiền nhiều thì à, tiền nhiều nhỉ. Chúng ta mình khỏe nhá. <laughs> Cũng mong muốn là ờ, tiền nó ờ, nó nhiều một chút. Mong muốn đi làm chúng ta được tiền nhá. Vậy nhá anh nhá. Hôm nào ấy thì trời nó sẽ làm nốt cho anh cái bức tường như này này. phía bên kia nữa là để cho nó đều ấy là, là, là xong rồi thế đến về đây xong thì sang nhà chơi nhá rồi rồi hôm nào ấy thì vâng. thế sao nhá thế nhá ừ. cố gắng hôm nào là là túc tắc làm ừ. rồi đến tết là là anh có số điện thoại rồi. nhá ừ, rồi, rồi. thế bắt tay cái mày khỏe rồi, nhá rồi rồi rồi rồi mày khỏe rồi, rồi. nhà mày khỏe vâng, nhá vâng, vâng, vâng, mày khỏe nhá vâng vâng vâng vâng vâng em về vâng, vâng nhá vâng vâng <sighs> đi ờ, vào con này năm cây số nữa thôi các anh chị ạ thì ờ, đường nó chân nhiều quá mình không đỡ được khi cái đường đất này nó nó không, không bám bánh được khả nặng nó chưa là nó đổ mình phải cởi ra lại lại lại phải chẳng lên và sau khi mà mình à, công khai tài chính xong nhà của cháu Trạng ấy thì à, Giang có nhận thêm được cái à, phần quà của nhóm của chị Mến ở bên Canada là muốn ủng hộ cho cháu Trạng một cái giường để cho cháu ngủ riêng ấy tại vì cháu Trạng nó cũng cũng lớn rồi thì hôm nay thì Giang mới có thời gian để đi mua và Giang cũng à, mua của cái à, anh à, chị ở đây ngay đây thì cái giường này anh chị bán là một triệu bảy nhưng mà bớt cho mình là trăm ngàn đồng là một triệu sáu của anh chị là giường giường mét hai một chút nữa thì mình sẽ like vào trong nhà cháu trại Hiện tại thì mình cũng đã chẳng xong các anh chị nhá Bây giờ mình sẽ gửi tiền cho anh nữa là xong anh gửi này yeah. triệu sáu thôi nhé ờ. cảm ơn em nhé rồi, dạ. dạ. Ờ, mình sẽ đi vào nhà cháu trạm nhé để để lắp cái giường này cho cháu thì uh, cần <clears throat> đường mà sau 3 ngày mưa cho nó mới hưởng nắng được một chút thì uh, anh chỉ biết là đường vào nhà cháu trạm thì hai mấy cây cứ như này ấy. đi uh, không không ờ, dễ dàng gì mà để để chở cái giường của cái cháu vào đây này hôm mà ờ, mua về hôm trời nắng hôm về nó mưa ba ngày ờ, nắng vẫn chưa khô đường đường vào sâu rất là sâu luôn và trong kia mình mới đi được có vài cây ba cây số thôi còn hai mươi mấy cây hai mươi cây như con đường như này thì rất là phức, phức, phức tạp các bạn chỉ xem được thì à, mọi người có thể biết được vì đi trên đường mình cũng không không thể cầm máy để mà quay và ghi hình cái con đường nó vào đấy giờ xe này xe một cầu lên đoạn dốc ấy đi đi vào trong sâu là nguyên đoạn dốc là xe một cầu là chở không thể vào được xe hai cầu mới vào đấy nó ô tô ấy. còn nói về cái taxi taxi thì chắc chắn là cái, cái đường này không thể vào được các anh chị ạ xe nó gầm thấp nó vào nó va quệt nó không thể vào để này đi à. trườn ngã mấy lần các anh chị ạ ừ. Không biết là mình có vào nơi là không đổ xe hai ba lần rồi đi toàn đường như này và nhà cháu chạn thì đi đến đi. qua cái đỉnh đồi này là vào tận sâu đằng trong kia còn còn hai đỉnh đồi nữa cơ các anh chị này trơn họ đi Thật sự đi rất là trơn bánh luôn Đấy Nó nói những ngày mưa thì mình không nhờ xe người ta vào được Rồi trải dọc con đường chỉ như này thôi. Và trong sâu kia vẫn còn ờ, hơn 19 ờ, ờ, cây nữa Cứ như này thì phải mất hơn một ngày đường để mình đi nó không được nhanh được trơn cực kỳ luôn nên là nó bớt đất rồi chỉ để nhìn thấy được và mang cho cháu một cái giường đấy mệt quá Và vâng, các anh chị ạ Đi vào ờ, những cái uh, con đường vào mùa mưa này thôi Đường nó không thành đường luôn đấy Đi mãi đi mãi mình mới được uh, nhích được uh, 6 cây số Còn uh, hơn uh, mười uh, mấy cây đó, 18 cây nữa Mới vào đến nhà cháu chặn, Và Sương hiện tại thì uh, đang à, vẫn còn ấy này của anh chị này Nó chưa nhá Hiện tại là 11 giờ Kém rồi Mà mình đi từ sáng đấy Đường này không không không thể mà đi nhanh được mà Mình rơi mấy lần Đổ may có người giúp Là 11 giờ rồi của anh chị ạ Hiện tại là 11 giờ rồi Đây các anh chị nhá 11 giờ 3 phút Ôi giời ơi để đi vào cái con đường này Cái xương này vẫn còn đang bay này Rất là nhiều luôn Giờ mình lại lên đường tiếp thôi Khiếp quá ngủ. Đấy và vâng, đấy đấy đấy Thì xe nguyên người thôi nó còn trơn như thế được phải ngang đi cũng là đi à, dọc vào nhà cháu thì hai mấy cây thì cũng à, là anh chị ạ không dễ dàng <laughs> đi vào nhà, nhà, nhà, nhà cháu chặn đây nắng thì nó không sao mà chỉ cần là mưa ấy mưa mùa à, ba ngày ấy. bây giờ nó mới nắng hửng được mà không thể khô được đường luôn lai của ờ, mình mà ngã mấy lần liền <laughs> bây giờ mình mới đi được có hơn 10 ờ, cây số thôi còn 10 cây nữa à, hiện tại là đã 12 giờ đi tới lúc 7 giờ mấy tiếng đồng hồ <laughs> tại thì uh, mình mới đi được ờ, ờ, uh, 16 km đúng anh chị ạ đây xe mình vẫn còn chẳng đổ nặng nay mình chỉ mang giường và lắp thôi chứ còn uh, màn với uh, chăn nó cầu cảnh mình uh, không không mang vào được các anh chị ạ đi đường này nó nó nguyên đường đất mà đấy và đúng 3 ngày mưa cái các anh chị biết là hai ngày hưởng nắng rồi vẫn đường nó như này Mỗi lái xe đi mọi người cũng ngã loàng choàng Đấy còn đi xe không đấy Mình chỉ nhích từng tí từng tí một thôi mình, <laughs> Đoạn nào thì mình ờ, mọi người khênh lên thôi ờ, Đi vào nhà cháu trạm này còn Để bên kia đây các anh chị ạ tám cây nữa Đấy bình thường thì ờ, Anh chị biết là trên video Cái đoạn đường đi thì mình ít khi quay đấy trời nắng này nó còn đấy được chị trời mưa thì à. mà anh chỉ biết mưa một ngày mất một tuần đó đi à, còn à, còn cái à, lốp xích gọi là lốp chó chó nó có bánh răng nó bám được lốp bánh xe mình thì thôi các bạn có dí phanh phát là cứ trôi tuột thì từ lúc đi vào nó là chưa đoạn nào mà mà mà, mà dễ đi cả người ạ sức khỏe đấy chưa đoạn nào gọi là, là là mình có thể ngồi lên xe được chân thì à, bơi bơi đi thôi đi trên đất rồi đoạn nào nhưng đoạn nào không có đoạn nào đấy chắc phải mất chiều tối mình mới vào đến nhà cháu được mình xác định là một ngày Sau một cái quãng ờ, đường thời gian ờ, mình di chuyển là từ lúc 7 ờ, giờ sáng Ui, đi giảm này hả? Vào đây thì 3 giờ Mình mới vào mò lên đây được các anh chị ạ Đó là con đường đi không không, không tả nổi nữa đâu Mình đi lên đây thì cũng, cũng ấy luôn gãy cả cái này luôn Bảo vợ chồng anh ra vác vào xong là mình lắp cho thôi còn cái chăn mùa hè và cái chiếu cái gối thì uh, mình không mua tại vì là do là cái đường nó đi khó quá nó có ngã đổ mấy lần liền rồi trơn nó bẩn lắm các anh chị ạ xem ờ, đoạn đường đi thì có ba anh chị biết rồi con đường nó vào ấy lúc mà quá trình mình đang ờ, vào đang quay cho mọi người cùng xem rồi biết rồi để vài hôm nó nắng nó đi vào nó đơn giản một chút thì mình mua cho gia đình thôi chứ bây giờ không không không tải không đi được nữa Rồi mình sẽ vào trong đó để mình lắp cho anh chị <coughs> Đây cái giường là mình à, mua ở đây cũng anh chị nhé à, Giường à, mét hai. Cái giường này mình mua là một triệu sáu. Đây là cái uh, giường Bậc thang giường thì là anh Lâm đang, đang, đang cắt rồi anh chị Đó, mình cắt để tí mình uh, canh vào trong kia à, mấy hôm nữa nắng ấy nắng ờ, thì mình mới vào được con đường này ờ, để mang ờ, chăn mùa hè và một cái gối cái chiếu nữa thôi vì trở vào là nó đổ mình mình chẳng vào đổ liên tục nó bẩn đấy mưa đường đi rất là khó luôn ngày hôm nay thật sự Các anh chị tuy là nắng hai hôm hửng rồi đấy nhìn con đường nó chưa thể khô được và cũng rất là nhiều của ba anh chị hỏi là căn nhà của cháu chặn sao con nóc này không, không làm nốt đi đang bảo là nó chưa có ván thì à, mình mới nhờ anh Lâm à, anh em bà con hàng xóm là sang sang à, ấy nốt cái cái hai bên nóc hồi nóc này để để à, gió nó đỡ lùa vào đỡ lạnh này và nhóm uh, uh, hội uh, thiện nguyện uh, thánh ca đấy với anh chị nhá đây là của cô, cô tiên hương là muốn uh, xây nốt bằng cái bên kia đấy để cho nó cao lên gió nó đỡ lùa vào bên này này đấy, cái khu vực mà chỗ rửa bát này giặt xuống quần áo này đấy phía đằng bên ngoài đấy thì à, Giang cũng à, bảo cô là là nó hết kinh phí thì cô gửi thêm 100 đô nữa thì mình mua thêm 300 viên gạch 350 nữa thôi mình xây cao được bằng bên kia nó thừa thì mình à, xây tiếp ở chỗ đấy, đấy. Chứ cái bức tường này là mình không không ấy thì nó sẽ yếu mình chỉ xây được một mét còn cao lên anh Lâm sau này mà anh đi, rừng anh tìm được ván vào ấy thì anh sẽ đóng ép vào hai bên để nó cao nữa rõ nó lùa vào và cái số tiền này thì giang cũng không, không làm các bác anh chị nhá tại vì nó ít quá thì uh, giang cũng bảo bàn giao cho cho em chày em chày là con ông bác Đấy, của của nhà anh lâm sẽ, sẽ giúp gia đình nốt vài trăm viên này nó hai bao xi nữa thôi đấy là xong thì uh, à, tiền thuê chở xe và nữa thì mình cũng tính rồi đấy, cả xi măng nữa cát thì uh, còn uh, một chút này nữa thôi nhá các bạn chị đây cát thì còn ít này nữa thôi là xong rồi là hết là mình đủ xây ở chỗ này đấy mình cũng bảo là chảy là như vậy còn tất cả mọi thứ là căn nhà này thì đã đã đã ok rồi Đó, phía bên này thì cũng thế này mỗi người thuê đi làm ấy lâm kéo tay ấy. Ờ, để cho cháu chạy riêng Đúng rồi, bên góc kia nữa Y hệt như thế bên hệt đúng rồi, bên dưới Đúng rồi, cái dưới, cái dưới Cái à? dưới à? Cái dưới này Cái dưới, cái đi à? Trên ha Ừ Điện bị mất à anh? này rồi. mất đúng không? Ừ, cắt nó bên đây nữa. Không còn nước à? Hay là nước nhiều quá? Nước Hết nước à? Ờ, hết nước. À đây. Đều có Ừ, thế được rồi. Có <laughs> đưa hết sức. Đưa. nó cho hai vợ chồng nhắc đi. À. Rừng này là đẹp rồi đấy. máy chặn này rồi chiếu nữa thôi mai nếu mà nắng hoặc là đường nó vào được ngày kia may là ngày kia nắng thì mới vào được chứ bùn nó vẫn còn bết lắm không đi nổi được đâu nó vâng, đỏ vâng, chuẩn kê vào vị trí này các anh chị nhé đằng này luôn ngủ hai, hai bên nóc này là bịt kín hết này các bạn chị bên này thế này 9 mét rồi Để ok rồi đấy rồi lắp vào xem nào Cưng cháu nằm góc kia hả để lần đi lần lại nữa bố mẹ còn gọi bố mẹ nữa à đây là thế thì khanh vào trong rồi dọn dọn dọn con cháu ra này ăn mình cũng đã là lắp xong rồi các anh chị giường này có mét hai thì một mình cháu chặn ngủ mà cái món quà này là cũng món món quà của cái chị à, mến nhóm của chị mến ở bên à, Canada nha cũng anh chị nhé thì uh, cô là cũng uh, các chị là muốn gửi cho cháu cái giường để cho cháu ngủ cá nhân đấy thì việc không ngủ chung với bố mẹ được thì cháu nó lớn rồi mà năm nay 14 uh, năm rồi năm tuổi năm tuổi ấy. chỉ mấy hôm nữa mà nó nắng ấy đường nó dễ vào thì mình mới mới có thể là mua cái cái à, chiếu với lại cái chăn chăn mùa hè ấy đây là cái à, gối đấy của các cháu còn màn thì anh Lâm anh bảo có màn rồi đúng không có ờ, có màn rồi thôi hay mua thêm cái màn mới ừ. màn mới chắc chắn hơn màn dây hết rồi gì nữa anh <laughs> Bởi vì ờ, ờ, nắng thì mình mới vào là con đường hôm nay là thật sự là <laughs> quá khủng khiếp luôn Ngồi mà mới Không phải là mình không muốn mua vào ngày hôm nay thì vì đi đường nó đổ Xe nó đổ nó nó bẩn Chăn ấy là nó sẽ bẩn nên nó là nó tạm ai thóng tùng thóng tùng như thế thì bữa nào mê <laughs> lắm nhở ngon không à, tối này mượn chăn à, tạm nhá bảo chặn là mượn chăn tạm anh đấy chặn ngủ riêng đây chặn ngủ riêng ở đây tối là hai vợ chồng ngủ giường kia rồi Ôi, làm vấn đề gì cái mà còn đấy đỡ mà ngại không không ai cả được rồi đấy đây đúng không đấy chặn ngủ giường này à, cũng đi khoe đồ sao thế này đảo lại đi đảo lại đảo lại ra ngoài ra ngoài đảo lại đầu nào cũng được mà con chồng gì anh ra ngoài đảo lại à có nghĩa là cái đầu cao ấy sang kia để đứa cháu tặng nó sang đúng không à, <laughs> cũng cũng tặng thông minh đấy lo thông minh đấy đúng không cái này cháu ngủ rồi nhìn thấy mình kia đấy đang thật thò ở ờ, đây đang à, cái gì có chuyện gì cái là chặn ờ, đấy khó đúng không đúng đúng đúng anh nói cũng đúng đảo <laughs> Dạ, dạ, dạ. đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi ra thì thì được xây cái kia. Đúng một gian nhà đi. Gian nhà đi. Đấy. đẹp. ngồi cháu chàng ngủ quay đầu ờ, xem kia thì không ngó được. ok <laughs> Ok Thế bây giờ thì bỏ rồi Thế bỏ rồi Bỏ gì Ok Ok Thế là bỏ rồi Tại nó không có số nhân phát kìa Tôi đi rồi Nhắc với tính sao nhiều lâm anh mà bỏ có cái thang ấy thừa thì thôi mà các anh chị là đã kê vào trong này rồi một cái che chiếu nữa thôi và một cái chăn thì cái màn cái gối của cháu nữa thì để à, vài hôm nữa nắng đường nó đi dễ thì mình sẽ mua vào thôi các anh chị nhá thì à, giang cũng à, ôi rồi giang trên này kiếm cái gì à, đấy còn vị trí này thì à, mình cũng đã gửi tiền cho cho em chảy để em làm nốt cho gia đình là cao đến bằng này hơn một mét nữa thôi là là để bằng với bên kia đấy các anh chị em thấy như đấy này cái vùng này khoảng tầm 300 viên thôi mà giỏ nữa 50 là là, là xong hai bao xi nữa các anh chị kìa đây, phía đằng bên uh, trái nhà đây các anh chị nhá đấy là bịt hết rồi đây à, cháu chặn là bịt xong hết rồi đấy Đó. kín mít luôn là gió không thể lùa vào được nữa rồi mùa đông là cũng không ờ, sợ lạnh nữa vâng món gì đấy chú à là món vịt ăn à, à. cái số cát này thì còn một chút này nữa là vừa đủ xây ở cái khu vực kia nữa thôi Đó thì rằng ờ, cũng um, vào cái hình lại toàn bộ cho các anh chị thật để mọi người biết con này anh Lâm mà có ván mà cứ bưng lên được đoạn trên ấy thì lấy cái tấm này lên là ấy trên kia kìa bịt vào chỗ đấy là nó cũng sẽ kín được gió nhiều hơn và cũng rất là nhiều quý cô bác chị hỏi thăm mình là cái cái ờ, ống này sao lại lại lại lại à, đặt ngang ấy mà không không đặt đặt đặt đặt, đặt nó nghiêng lên đấy nếu mà là đặt ngang này với đặt nghiêng thì nó cũng cũng, cũng như nhau rồi các anh chị ạ khỏe hơn thì mình nói là cái trèo lên trên thì ít người trèo cũng không uh, ảnh hưởng lắm đâu vấn đề mình nó nặng ở trên đấy quan trọng là cái vị trí này là mình tôn vít này cái cái, cái uh, ốc bắn tôn vít đấy cái đấy mới là quan trọng sợ gió nó tốc lên đấy thì mình mới dùng là cái ngang nó bắn được sâu vào cái cái uh, ống kẽm kia hơn kìa ống kẽm ngang rồi các anh chị à mình bắn gần tịt xuống gần đến đến đấy luôn Mình mua cái đinh 7 phân đấy Thì nó sẽ chắc hơn Tại vì khu vực nhà cháu là cái khu vực này nó bị không gian là nó trống rất là nhiều Nên gió rất là mạnh đấy, để, để thổi uh, là cái đấy ờ, cái, cái uh, tấm pro như ngày trước là nó thổi vỡ bay được thì mình mới bảo cái xốp này thì uh, nó sẽ trắng nó chắc hơn là cái kẽm ấy nên quan trọng là cái ốc vít này là nó có gen nó sẽ giữ tốt hơn đấy à, nếu như có vấn đề gì xảy ra như thế nào mình sẽ kiểm tra để xem ừ, cái mùa bão xem nó có, có bị làm sao không thì mình sẽ vào xem có lẽ là hiện tại là cũng tối rồi mình cũng phải xin phép về đó các bác anh chị nhé thì uh, qua đây thì uh, thay mặt gia đình anh Lâm cũng như là cháu Trạng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới uh, nhóm của chị Mến ở bên Canada đã cho cháu một cái giường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 ở video tiếp theo tiếp tục à, ra nữa lại à, mai là mình phải lên trên một con trải để tiếp tục làm một con đường mang tên tấm lòng vàng ấy à, xin hẹn cô ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé em về anh lâm nhá vâng anh em uh, nghỉ nhá anh về đây vâng thôi về luôn đây chơi đâu em mai về. mai lên một con trải để ờ, ấy uh, để ờ, làm đường này thời gian đi mua ăn tại à ờ. ừ. ừ. hôm nào mà ấy thì xong thì cứ ờ, chụp và ờ, có zalo thì chụp cho anh anh chụp ảnh nhé ở ừ, bên đấy xong là xong cũng được thôi mà nắng thì mình à, mới làm được số bà đó, mấy hôm nữa em vào zalo thì mình biết đấy à, Ờ, cố gắng anh nhá. nhá, vâng. Mình khỏe nhá. Vâng, vâng. Thật vâng. ra được tiền nhiều thì À tiền nhiều vâng, nhỉ. Thật ra mình khỏe nhá. <laughs> Cũng mong muốn là tiền nó nó nhiều vâng, một chút. Mong muốn đi làm thật ra vâng, được tiền nhá. Vâng nhá nhá con nào và... ấy thì chày nó sẽ làm nốt cho anh cái bức tường như này này và... Vâng. phía bên kia nữa là để cho nó đều ấy là, là, và... Vâng. xong rồi thế em về đây xong thì sang nhà chơi nhá rồi rồi hôm nào ấy thì em và... Vâng. sang nhá thế nhá ừ. gắng hôm nào là là túc tắc làm ừ. rồi đến tết là là anh có số điện thoại nhá ừ, rồi, rồi. thế bắt tay cái mày khỏe rồi, rồi, nhá rồi rồi rồi rồi mày khỏe rồi, rồi. về nhà mày khỏe vâng, nhá vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,